Công tác tài chính kế toán Phần 1. Kết quả thực hiện công tác tài chính kế toán năm 2020 Năm 2020, công tác quản lý tài chính của đơn vị đạt yêu cầu quản lý và đúng chế độ nguyên tắc, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, quản lý doanh thu, chi phí chặt chẽ, cụ thể. Về quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, quản lý dòng tiền, thanh toán, các hoạt động thu, chi đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, định mức, thực hiện nghiêm túc về quản trị dòng tiền transcript 3 lần trên ngày. Các điện lực đã phối hợp với các ngân hàng kiểm soát tràn tiền tự động theo đúng hợp đồng đã ký, nộp tiền điện về tổng công ty 8.729,35 tỷ đồng, đạt 100%. Chủ động trong việc mở tài khoản và duy trì số lượng tài khoản phù hợp với nhu cầu sử dụng. Số nộp ngân sách 25,5 tỷ trên 25,5 tỷ, đạt 100% lãi tiền gửi ngân hàng thực hiện năm 2020 1,089 tỷ. Tỷ lệ hiệu quả tiền gửi đạt 2,4%, tỷ lệ bình quân tiền gửi có kỳ hạn là 76,3%. Về quản lý nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, giá trị tồn kho công ty là 9,33 tỷ đồng trên 9,5 tỷ đồng, thấp hơn định mức tổng công ty giao thực hiện 3 đợt thanh xử lý với giá trị sổ sách là 3,47 tỷ đồng. Giá trị còn lại tài sản cố định là 1,75 tỷ đồng, đạt 241,15% kế hoạch tổng công ty giao. Sử dụng 342 danh mục vật tư ứ động chậm luân chuyển với giá trị 3,945 tỷ đồng vào phục vụ công trình sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, đầu tư xây dựng, sửa chữa nhỏ lẻ của công ty. Trong đó, xuất cho xây dựng cơ bản là 2,34 tỷ đồng về quản lý công tác sửa chữa lớn tài sản cố định. Năm 2020, công ty đã thực hiện quyết toán được 110,884 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn tổng công ty giao. Thực hiện quản lý chi phí, thanh toán sửa chữa lớn, đảm bảo đúng chế độ nguyên tắc, bù trừ vốn sửa chữa lớn và thanh toán trả các đơn vị thi công đầy đủ. Về quản lý tài sản cố định, Nguyên giá tài sản cố định tăng trong năm 2020, 40 dự án với giá trị 522,75 tỷ đồng. Giá trị khấu hao năm 2020 447,6 tỷ đồng. Về công tác kế toán quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, công ty đã chủ động và tự chịu trách nhiệm trong việc cân đối kế hoạch chi phí giá thành theo giá bán điện nội bộ và kế hoạch giá thành Chi phí biến động thực hiện theo đúng kế hoạch Tổng công ty giao hạch toán là 230,509 tỷ trên 230,584 tỷ, đạt 99,97% kế hoạch về công tác nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tất cả các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020 đều tăng so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và chính sách giảm giá điện của tập đoàn làm doanh thu của toàn công ty giảm 233,7 tỷ đồng. Chi phí sản xuất kinh doanh của công ty tăng cao so với năm 2019 do phân bổ công tơ dẫn đến lợi nhuận của công ty giảm so với năm 2019 là 6,87 tỷ đồng. Về quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh khác, Doanh thu năm 2020 40,82 tỷ đồng trên 38,2 tỷ đồng, đạt 106,9%, lãi hoạt động sản xuất kinh doanh khác là 2,351 tỷ đồng trên 2,53 tỷ đồng, đạt 100,04%. Hóa đơn giá trị gia tăng đã được công ty và các đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Áp dụng hóa đơn điện tử đã tạo thuận lợi cho khách hàng và bộ phận kế toán đã phối hợp và thống nhất với các đơn vị liên quan trong quản lý doanh thu, chi phí các dịch vụ, ra soát, phối hợp với các đối tác trong việc đối soát doanh thu, chi phí các hoạt động sản xuất kinh doanh khác, về công tác phân cấp quản lý tài chính kế toán. Tại các điện lực đã thực hiện tương đối nghiêm túc các quy định liên quan đến phân cấp quản lý tài chính kế toán. Công tác tài chính, kế toán tại các điện lực về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý. Về ứng dụng tin học trong quản lý tài chính kế toán, toàn công ty đã vận hành tốt hệ thống ERP, chủ động tham gia triển khai số hóa trong lĩnh vực tài chính kế toán đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của tổng công ty về công tác thanh kiểm tra, chấp hành chế độ lập và nộp báo cáo tài chính. Thực hiện chấn chỉnh các vấn đề tồn tại được nêu tại kết luận của Kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính năm 2019 và tháng 7 năm 2020. Thực hiện kiểm tra và phúc tra công tác tài chính tại các điện lực. Năm 2020, công ty tiếp tục đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế toán viên tại các điện lực thuộc về nghiệp vụ tài chính kế toán thuế. Phần 2, một số hạn chế về quản trị dòng tiền, tỷ lệ bình quân tiền gửi công ty, chỉ tiêu hiệu quả tiền gửi bình quân vẫn thấp hơn so với tỷ lệ bình quân của tổng công ty và một số công ty điện lực. Số dư tài khoản chuyên thu một số ngày vẫn cao hơn định mức. Chỉ tiêu số tiền đã nộp trên số tiền đã thu một số kỳ không đạt, chủ yếu là kỳ 2 một số đơn vị trực thuộc công ty thực hiện thanh toán một số khoản chi chưa đảm bảo tuân thủ đầy đủ hồ sơ, chứng từ và thanh toán chưa kịp thời. Chưa hạch toán kịp thời theo ngày và chưa kiểm soát số dư tiền mặt trên sổ CM10. Số dư tiền gửi ngân hàng trên sổ CM009 của hệ thống ERP. Về quản lý vật tư, công tác hạch toán vật tư đôi khi còn chậm, khó khăn cho việc quản lý và kiểm soát vật tư tại các đơn vị, cho công tác kiểm kê vật tư. Tại các điện lực, công tác kiểm tra, đối chiếu vật tư của các phòng chất lượng chưa cao, còn tranh lệch số liệu vật tư giữa các sổ và các phần mềm quản lý. Giá trị vật tư tồn kho cuối năm thấp hơn định mức tổng công ty giao nhưng vẫn còn một số tháng tồn kho vượt định mức. Về quản lý chi phí, phân tích hoạt động kinh tế và tham mưu chưa thường xuyên và kịp thời. Việc thực hiện chi phí biến động chủ yếu dồn vào 3 tháng cuối năm. Phần 3. Mục tiêu, nhiệm vụ công tác tài chính kế toán năm 2021 Về mục tiêu công tác tài chính năm 2021, thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2021 do Tổng công ty giao. Thực hiện tốt tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư xây dựng, chống lãng phí. Công tác quyết toán, mục tiêu đạt 100% kế hoạch đầu tư xây dựng theo kế hoạch được giao. Phấn đấu giải ngân, hạch toán 100% vốn đã đăng ký hàng tháng, đạt từ 99% kế hoạch giải ngân năm. Triển khai số hóa trong lĩnh vực tài chính kế toán đáp ứng tiến độ của tổng công ty khắc phục các khuyết điểm, hạn chế năm 2020 trong phần 1 của báo cáo đã nêu và qua kết luận của kiểm toán, các đoàn thanh tra, kiểm tra liên quan đến công tác tài chính kế toán. Về giải pháp thực hiện, lập kế hoạch tài chính ngay trong quý 1, xây dựng, sửa đổi quy định, thanh toán chi phí tự thực hiện, chi phí quản lý dự án, nghiệm thu, lập và đánh giá hồ sơ lựa chọn nhà thầu thực hiện ra soát đôn đốc và thu hồi các khoản tạm ứng công nợ khó đòi. Thanh xử lý tối thiểu 95% tổng số công nợ dây dưa khó đòi phải xử lý năm 2021 thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động kinh tế, qua đó tham mưu, đề xuất các biện pháp với lãnh đạo công ty. Xây dựng kế hoạch kiểm tra tài chính kế toán năm 2021 đối với các điện lực, ra soát, khắc phục các tồn tại theo kết luận của kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra liên quan đến công tác tài chính kế toán. Trên đây là báo cáo tổng kết công tác tài chính kế toán năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, công tác tài chính kế toán năm 2021. Trân trọng cảm ơn quý đại biểu đã chú ý lắng nghe.